À. cô thoát ra cảm giác dày vò từng cơn anh đang níu lấy biết trách ai cũng rơi thật nhiều vì em vẫn còn đâu đâu hứa với nhau thất hứa để rồi lầm đậu tim anh vỡ nát anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu oh shit Hello anh em nha Hello mọi người nha Hello Huy Phong, hello Khánh Cường, hello Khánh Trần Hello Trung Kiên, hello Hình Phạm hello anh hạ văn thiên nhá hôm nay fm gimme đánh hay quá anh ơi à, hello thủy anh nói chung là hôm nay à, mình nghĩ là fm đánh cũng cũng, cũng tốt hơn anh em ạ bên mình thì nói chung là cũng đánh hết sức rồi ấy chứ kiểu cũng cũng kiểu cũng tinh thần nó lúc nào cũng gọi là tập trung hết sức với cả cố gắng hết sức rồi nhưng mà nhưng mà bên kia đánh à, đánh hôm nay vào bài hơn anh em ơi với cả người ta cũng cũng là người cũng là những những tuyển thủ biết chơi mà thành ra mình nghĩ là ai ai ai thắng thì cũng đều gọi là gì nhỉ thuyết phục thôi <coughs> chẳng qua là hôm nay bên kia thì không có top 1 nào anh em ạ bên mình thì hôm nay ba top 1 nhưng mà được cái là người ta đẩy máu hay người ta mid game ấy, người ta giữ máu được còn bên mình trận cuối ấy, kiểu uh, trận cuối bên mình toàn là mấy ông lu chích ấy, xong rồi lúc sau lúc sau bách lại thành ra là cũng đấm nhau chết anh em ạ bài mình lúc sau thì nói chung là bách mạnh rồi nhưng mà cơ bản là Gipmy lúc đầu cũng lu à, bên kia đầu tiên thì đánh win được nhưng mà không hiểu sao lúc sau ít máu quá thành ra là đi luôn anh em ơi trận này nói chung là ở dưới mà bằng điểm á thì ở trên có hốp hơn ở trên thì ví dụ mà một ba một ba thì mới ra thắng được còn không thì hơi khó hello cô vợ nghiện ngập của em à hello văn đắc hello minh bùi binh kỳ gãy lưng ừ, nói chung là hôm nay binh kỳ đánh hay nhưng mà hai hai game đầu còn game cuối thì nói chung là game cuối thì nói chung là không biết là binh kỳ đánh như nào nhưng mà lúc đầu mình thấy kiểu bài khá là đẹp ấy nhưng mà lúc mid game thì ờ, kiểu bị đẩy sâu ấy anh em ạ thành ra là lúc sau ấy kiểu mấy anh em ở dưới hết luôn thành ra là bài mình cái bài Jimmy bách được ấy nói chung là bài mình bách thì khỏe hơn đấy cơ bản là bài mình kiểu rôn được ba sao dễ rôn được bọn uh, Varus với cả bọn à, uh, Ilaoi á kiểu rôn từ thượng long nó dễ hơn thành ra là bách được còn bài Jimmy thì nói chung là pháp sư thì nó cũng hơi đuối hơn một chút nên thành ra là không bách được thế là đi xong rồi lúc sau binh kia còn top 7 cơ ờ uh thành ra là khó anh em ạ trận cuối nó hơi khó hôm nay hơi đen vd ơi à có đen đâu hôm nay người ta đánh hay nhá bên uh, bên vd đỏ mà gà hello zin nhá ai cũng hay rồi anh à ừ. nói chung là mình nghĩ là quan trọng là cái tinh thần á với cả cái cái trải nghiệm thôi thì cả team cùng cố gắng cả team cùng gọi là đánh hết sức là ok rồi còn uh, kết quả thì mình nghĩ là kiểu uh, ví dụ mà team mình thắng thì cũng cũng được mà team kia thắng thì cũng được tại vì à, cơ bản là lịch sử đối đầu thì à, GF cũng thắng FVM hai ba lần rồi hai lần chính xác là hai lần còn lại thì những lần gọi là trên uh, những lần gọi là giao hữu thì hình như là có thắng có thua thành ra là đánh kèo với cả đánh à, đánh đánh giải thì thắng được hai ba lần gì đấy đấy nói chung là thế nói chung là svm cũng hay tính ra là hôm nay mình đánh hai top một đấy chứ không trận đầu thật ra là khúc cuối thì bài mình là bài bình kỳ hên xui tại vì cơ bản là à, trận đầu mình đánh con si phèn nó không có đồ nhưng mà thành ra đánh win xích đồ nó hơi xấu nhưng mà được cái là mình uh, rôn rôn rôn tướng với cả bắt tướng nó hợp lý anh em ơi trận này thì hơi đuối đấy chủ yếu là cơm game game cờ có đỏ đen à ừ, nói chung là đỏ đen mình nghĩ là chiếm à, tầm à, sáu mươi phần trăm nếu như cả hai team cùng biết chơi còn nếu ví dụ mà ao trình một tí ấy, thì đỏ một tí cũng chả sao anh em ạ thật cái này nó thật thấy Jimmy toàn Ronda Varus à <laughs> thiếu gớp chè mất ngay một phần trăm sức mạnh à chè gớp cần anh nhá nữa nữa nữa từ comment nữa gớp chè khi nào mà có người comment câu đấy ấy, thì được chứ còn chè từ comment thì nó hơi ấy á nhưng mà sao tìm game lâu nhờ ranh kim cương mà tìm game gọi là 5 phút lận là ảo thật đấy <clears throat> Bài gì ổn leo rank ở meta hiện tại với anh nhá Tính ra nhá Mấy cái bài pháp sư với cả sát thủ ấy Tuy rằng bảo là nép thôi nhá Nhưng mà mình nghĩ là vẫn chơi được Chơi được ở đây tức là sao Tức là ví dụ mà anh em ra lõi kiểu liên quan đến pháp sư Hoặc là liên quan đến sát thủ Chẳng hạn anh em, anh em có con olap sớm Xong ngồi lõi đầu của anh em là một cái xẻng với cả một mảnh đồ ấy Thì anh em chốt luôn olap cho mình Nói chung là chơi vẫn được Chẳng qua là nó không rác như meta trước thôi Còn chơi nó vẫn mạnh nhá Đảm bảo luôn vẫn mạnh Quan trọng là anh em bui đồ chuẩn với cả bui đồ đẹp là được còn bài pháp sư thật ra là vẫn chơi ok luôn á kiểu bài pháp sư anh em có thể chơi xong rồi à, về led anh em xoay bài xoay qua Alcin cũng được còn không thì anh em đánh pháp sư thuần đấy mình nghĩ là vẫn mạnh nhá hello văn hùng nhá cảm ơn văn hùng nhiều nha cảm sabita hello nguyễn phú mic anh hơi vỡ ừ, mic mình hơi cùi anh em ạ hơi cùi mic hơi cùi bao giờ gf đi ăn với tg với anh á bao giờ gf đi ăn à ừ, nói chung là mùng 1 tháng 7 thì à, có một cuộc gọi là gặp gỡ của các streamer cờ Việt Nam khá là lớn đấy Ui, nghe bảo có cả anh Mạnh An, anh ờ, anh Đức Mạnh rồi nói chung là anh Ole các thứ các thứ bà lè bà lè bà lè nhiều lắm anh em ạ. Thì nói chung là mùng 1 tháng 7 nhá. Ừ. TG, SVM, GF xong rồi mấy người lè lè như kiểu là anh một tay rồi chị uh, chị Loan, chị Náng các thứ các thứ các thứ. Nói chung là những người streamer cờ đấy. <coughs> Ừ kim long anh em ạ hồi chiều nay mình đánh ọp ấy mình có một trận kim long siêu siêu ngon luôn kiểu chín kim long ấy xong rồi đánh bằng xe ra ba nữa ui chiến <coughs> vào chung kết không à không chung kết em tú thua rồi tại quả elo kinh khủng của anh tại quả elo của anh kinh khủng kinh khủng long quá à à à, à. hiểu hiểu hiểu hiểu mình tưởng đang nói vấn đề gọi là đánh giải từ từ nhá cảm giác nó hơi rách lác hơi giật giật anh em ạ sẵn nhiên ho ho nhờ anh em nhờ hơi ho ho một chút nhá hai con năm ken này tính ra là bây giờ anh em có tam ken sớm ấy anh em đi lên bằng form pháo cho mình nhá khá là mạnh nhá mấy bài đó ra đẹp vẫn cháy anh ạ tại ít người bắt á anh ừ, nói chung là vẫn mạnh nhá <coughs> hello đông bá minh hello nguyễn phú nay tem thua hay lưu hả anh tú <laughs> nay tem uh, win với cả ờ, thắng á đang yên đang lành ông cái mi nhân lên anh em ạ Hipmi đang ở quê đang chiến thắng như thế rồi ui Ken hai với cả con này hai à bịp nhờ bịp nhờ Ken hai ai chốc hai anh em ạ bài này lên chín là cái chắc rồi vương miện cuồng long à hey. bạn thân thì nói chung là cũng khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là chế tạo tại chỗ đi chế tạo tại chỗ ờ à, tại vì sao tại vì trận này cơ bản là mình à, sẽ đánh gọi là win six dài được thành ra là mình ok ui đã đồ này đẹp luôn đẹp quá hợp lý quá anh em ơi lên cấp thì cho kim long kỵ sĩ sát thủ chiến binh hiện tại chưa con gì ngon cả nên chắc là mình sẽ cho một con gì đó gây đam thì chắc con gây đam ở đây chắc là con Ezreal nhỉ anh em nhỉ bàn tay không bàn tay nó hơi vội nhưng mà bù lại sẽ giúp mình win trick cho con heo hay con a chốc cầm ta con heo đi a chốc mình nghĩ là cho nó cầm cái bàn tay là ổn rồi bỏ đi ok thầy mời chắc là không cần mua lại con set này <clears throat> đẹp quá toàn hai sao nha em ơi thằng này đã lên chín rồi xoay bài nhá thượng long đi anh à form em tú hai sao hết rồi cái thượng long thôi Kim Long có trích dùng cái gấp đồ vào rương miệng anh ngã Là sao nhờ anh Tú chưa hiểu lắm Chưa biết cái trích đấy á <coughs> Ghê thế rồi sao anh Tú à <laughs> À ông này trêu mình à. Cho con Ken đi nha, em ơi Ken 2 sao cho Ken nhá <coughs> Nhà này tính ra ông mạnh ấy chứ Nhưng mà nhà mình mạnh hơn anh em ạ <coughs> Nhà mình mạnh hơn Kiểu mình vừa có tanh vừa có đam ấy Chẳng qua là mình chưa có hệ thôi Tí nữa mình có con voi Libya nó thì đẹp lấy một chút chim long hách tiền luôn giết hậu con lợn này mai thì giết ok đẹp đẹp đẹp đẹp hello trần nhí nhá lát <clears throat> bốn ra volibia ra là đẹp luôn đấy văn nắc ơi ra volibia là bú luôn đấy chứ còn không thì trận này mình úp úp cấp sớm mà ra được con idad cũng được tính ra là bây giờ đang là meta idad đấy nhá con idad tanh siêu châu đấy thành ra là anh em nếu mà có sớm ấy, thì thì nên gọi là tận dụng con idad đấy khá là ngon khá là ngon sru 2 à nhiều hai sao nhở khá là nhiều hai sao AC này một chút như vậy không tại vì cơ bản là bài mình đủ tanh rồi thì mình nghĩ là lấy thêm một chút đam đi xin em đừng dù Nói nhớ đi xa nhà này yếu này nhà này ui ra được tam hợp mà ui tức là tính ra là có mấy người lấy cái lõi đấy nhiều phết đấy chứ xem qua bên này nhá mình thấy người ta để bên phải khá là nhiều đấy đẹp này là bị kéo mất à kéo mất con sriu luôn à cay nhở nhìn cái view này chắc tối anh tú lại nhìn cái view này chắc tối anh tú lại phải chụp nháy ha à? không không không 12 b chưa bạn à 12 b rồi nhá bạn ơi nói chung là nép nép bọn chiến binh đồng với cả nép một tí rồi á không thật ra mình thấy nép chiến binh đồng khá là căng á từ từ nhá chắc là vẫn win nhỉ anh em nhở con lợn này của mình có đam á con lợn này 325 sát thương phép à <clears throat> khá là kinh ấy chứ ủa mình vừa đọc 325 sát thương phép gì mình ta Đọc chiêu nó khác à? <clears throat> mùa này đi. Việt Nam chưa cập nhật à? Cập nhật rồi mà Ngọc Đồng ơi, cập nhật rồi nhá. Tí cái lò rèn ra ba cái khiên là ra cái gì cũng được anh em ạ. Ra cái gì cũng chơi hết á. Cơ bản là bài đép được thì anh em cứ lấy cái khiên này cho mình nhá. Lên cấp thì cho con này vào là đẹp nhất này. Chắc là bán bớt đi anh em ạ. Bán bớt con này đi à. Không, thật ra là mình có thể thay mà nhờ. Mình thì lên cấp cho con này vào à lôi long tí nữa ra được một con gọi là gì nhỉ tí nữa ra con gì ta tớ, quên mất rồi tớ quên mất rồi à không Quizana ở ờ, uh, Quizana thì có sát thủ với cả lôi long luôn là đẹp nép hết rồi búp bọn búp con ám long mà tính ra là hôm nay mình có một trận đép món elite 2 lên lên lên cấp ấy thấy nó cũng hơi hơi bình thường anh em ạ không biết là do mình bui đồ sai hay sao nhưng mà mình bui bàn tay với cả phép ấy cảm giác elite 2 sớm ấy nhưng mà bán đánh bài đấy không không uy tín lắm nhà này DNA sát thủ à có vô cực có nỏ xét luôn rồi à cũng là úp năm mà may thế mình nhiều hai sao chứ mình không có check lobby anh em ạ tại vì mình nghĩ là tầm này bài mình vô địch rồi đấy nói chung là ra cái lõi sát thủ các thứ các thứ là chơi vẫn ok nhá anh em đừng thấy nó nép xong rồi cứ nghĩ là nó yếu nhá không hề yếu luôn bài sát thủ vẫn là một cái gì đó gọi là áp lực á thề <clears throat> Ê, cái ông nông bá minh này có mình cái gì á có mình linh ta linh tinh cái gì á <clears throat> cứ thường thế là hay á à. <clears throat> voi libya hồi sáng nó giúp gimme hai cái top 78 mà hồi tối tôi, hồi sáng tôi có xem nói chung là voi libya thì chơi chơi được thôi còn thật ra nó nó bị nép nhiều á nói chung là chơi thì mình nghĩ là nếu mà ra sớm á kiểu có có đồ đép ấy, thì anh em chơi luôn nhưng mà bài Bolivia bị một cái là kiểu không có đấm đau được anh em ạ thành ra <laughs> đầy máu mỗi lần có win là một hai chết à chắc là mình lấy kiếm một cung thôi hay là lấy Bolivia nhỉ ôi lấy Bolivia đi tại vì cơ bản là lấy Bolivia thì mình có luôn ba ba kim long khá là ngon khá là ngon nghẻ chưa ad phê mình nha chưa ad phê à, ok nguyễn dương ơi volley Volibear với cả Swain à Swain Swain Swain à. để mình xem đồ gì đấy nhá đồ này à đồ này cảm giác không ngon lắm một lần giao tranh nếu chủ sở sống sau 15 giây à? sống sau 15 giây à tí nữa cho hai con này vào là có ấy đúng không có ba ba ba cuồng long nhưng mà tập này chưa cần tập này mình nghĩ là chưa cần lắm Thành ra là thôi cứ bán đi đã 15 giây chắc là cho con nào sống lâu nhất đi Chắc là con này á Đẹp ép tiêu rồi bán đi tích tiền này Bán quên nhở Bán quên thì nói chung nó hơi phí đấy Nhưng mà chắc là vẫn bán thôi Được chưa Hello MVD à Hello anh Trường Phi Hello Hoàng Anh Hello Nguyễn Trường Giang nhá này like đến mấy giờ vậy anh à? Chắc là ông Tú like đến uh, tầm uh, kim cương 2, kim cương 1 đấy anh em ơi. Đang kim cương 4 gọi là năm mấy điểm rồi, chắc là mình đánh lên cao thủ luôn. Ui, còn một tí nữa là được ấy rồi, còn một tí nữa là được hack tiền rồi. Hai đồng của tôi đấy. Hai đồng đúng không? Cho một vàng cho một vàng mỗi ba đồng minh sống sót là tức là hơi ít nhỉ. Nhưng mà chắc là mình lên cấp nhá mình lên cấp mình cho con à, này với con này vào đi thì con kênh của mình tầm này mạnh luôn là đẹp là đẹp có cần lên cấp không ta cảm giác bài mình bị mạnh quá rồi ấy Ui, nhưng mà nhà này kinh đấy phải lên nó phải lên nó phải lên á mình nghĩ là phải lên á phải lên thì mới win được anh em ạ nhà kia nó hơi kinh một tí tại vì cơ bản là người ta năm chết người ta có giáp giáp giáp thiên nhiên á thành ra cũng là sáu chết luôn cho con nào là sống lâu nhất nhá thì chắc mình nghĩ là con uh, chuột sẽ là sống lâu nhất thôi ơ chết rồi ba chiến binh đồng mà sao lại cho con chuột vào nhở may là gặp nhà yếu ấy nhá mày quá anh nhà mời hello thế anh <clears throat> mày thế gặp nhà yếu anh em ơi gặp nhà mạnh là cờ u ut ở đấy nhưng mà có win được không vậy mình nghĩ là thăng hoa lên chắc là win được chứ đúng không hỏng rồi nguyễn long thì lại chém đau đấy ai à da Ủa mình nhớ mình cho bọn ấy vào rồi mình nhờ Sao lại cho con chuột vào ta Hỏng ơi hỏng ơi hỏng ơi Anh chào Tú nhà em chào anh Hào nhá Anh đánh từ từ thôi em còn săn anh à Hello Nguyễn Nam Chị ơi, ơ nhưng mà sao sao kỳ vậy nhở Mình nhớ là mình mình đâu có ấy đâu ta Mình nhớ bỏ luôn con chuột đi Kiểu nó tự nhiên bị mất mất cái chuỗi thua á Hơi hơi cay đấy Năm Kim Long ra được cái đồ gì đây Ê toàn mấy cái đồ ghẻ ghẻ anh em ạ thật Toàn mấy cái đồ ghẻ ghẻ thôi cho con này đi toàn mấy cái đồ ghè ghè ghè à, hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi vì đi đánh này chết cơm rồi không biết là có trụ được mấy giây đây không đây bảy kim long thiếu con gì nữa nhở thiếu con rơi à uhm, bán đi tiền này có tiền này có tiền này cung nữa à bán tạm con gấu ấy nhá tí nữa mình tính sau nha bạn tí nữa là tính sau Tí nữa tính sau vậy Úp cấp mất trích luôn à Em tú chịu á Em tú chịu luôn á Nhưng mà cơ bản là pha đấy mình bỏ tướng nó bị lỗi á Nếu mà đúng hơn thì chắc là chả mất đâu Cho con này vào nhở Hay là cho con ấy vào ta Mình nghĩ là tầm này con Ides của mình chả chết đâu Thành ra là cứ cho nó vào đi Còn nếu mà đẹp hơn thì cho bọn à, vệ sĩ này vào cũng ok Nhưng mà thôi Để như vậy cũng được Mất quả trích hơi buồn một tí nhà này kinh đấy level sáu bảy chết xong rồi kiểu toàn nhìn hai sao ấy, trông nó hơi sợ một tí anh em ạ hơi sợ một tí <clears throat> tóc đẹp nha tóc tóc đần á em hưng loại rồi khó em tú ơi á là sao sao bảo là tim đấy vào mà sao lại bị loại là sao chưa hiểu lắm tiền về tiền về cố lên sống thêm đi xin một đồng nữa mua con này lại đi anh em ạ con kia này chắc là lo được hết đấy Ui, anh em nhìn con iDad này ngấy không đúng kiểu meta đấy Ê, anh em nhìn này Ê, con iDad này nó có thực sự là bất máu không vậy anh em nhìn nhá trông khó chịu nhở nhưng mà mình hết đam rồi ơi con kên của đấy thua à con kên chết cơm thật ui dối ơi con ai trâu trầu trâu thì muốn kên con kên của mình phế quá <laughs> thành ra là thua luôn à anh vi chi chi ơi một tuần nữa em thi rồi anh chúc em thi tốt được không ạ à? được nhá nguyễn nam ơi chúc nguyễn nam thi tốt dựa hơi nhất thống với cả tấn công điểm yếu à dựa hơi mình nghĩ là không cần nhất thống à nhất thống thì tí nữa mic hệ cũng ok còn tấn công điểm yếu thì tầm này mình coi như là một cái quỷ thư luôn khá là ngon mình nghĩ là tấn công điểm yếu đi Diana Cookie Cookie à? Cookie Talon à Đang tính bảo là ra này win thì lên cấp luôn nhưng mà lại thua mất tiêu rồi như vậy chắc là ngon hơn anh em nhỉ đấy như vậy chắc là ngon hơn cho sát thủ và cho có đem nhá không để không không để không có sát thủ trông nó hơi yếu đấy như vậy đi mình nghĩ là sát hack được hai đồng thôi <coughs> nào rảnh nhớ về lạng sơn chơi nha tú à ok anh hào ơi ổn không dễ ba mất chuỗi chức quái luôn nào em tú chịu anh em ạ môi cậu hồng thế hôm nay mất cấp đậm vậy à <coughs> có mất cấp đâu chị thảo ơi môi em lúc nào nó cũng thế mà có mất cấp đâu <clears throat> Kết quả đánh giải sao thế em Tú Anh không xem trận cuối được không rõ à Hôm nay tem em thua rồi nhá anh Duy Vũ ơi Tem em nói chung là thua tầm 6-7 à, điểm gì đó hay 5-6 điểm gì đó Nói chung là game à, game cuối đang gọi là bị dẫn trước hai điểm thì game cuối uh, 1478 mà. Thành ra là 14 là 16, 16 với cả 3 là 17, 17 với cả 24. Tức là thua 7 với cả 2 là thua 9 điểm đấy anh Duy Vũ ơi. Bùm ok cookie cũng khá là ngon đấy tính ra là meta này đánh cookie được nhá anh em nhá nói chung là anh em đánh xoay quanh cookie với cả say ra kẹp với con rồng này mình nghĩ là mắc binh nhất đấy thì anh em có thể cân nhắc nhá đồ này tí chắc là mình làm cái cuồng đao nhỉ anh em nhở nhưng mà đủ 10 rau cho ta từ từ nhá mình đếm đã 5 rau đầu này 6 7 8 9 10 tức là sau rau sói mình có thêm một đồ nữa à ừ. bán này mình khá là nhiều đồ ấy nhá mấy con rồng này đáng lý là phải choáng cc giống như mấy con khổng lồ chứ gì á nếu như vậy nó hơi im ba đấy anh em biết con con rồng này chiêu giống con gì không chiêu nó khá là giống con galio ngày xưa vệ binh á thì bây giờ nếu mà nó thêm cái kia nữa thì ai mà đỡ được đúng không kiểu bây giờ nó mà thêm cái khiêu khích nữa thì ai mà đỡ được kiểu nó bị trâu quá mình nghĩ là thôi để như vậy là nó quá kinh tởm rồi đấy anh em nhìn con idad này nó có mất máu đâu chẳng qua là mình à, thiếu đam thôi chứ con idad này anh em nhìn này anh em nhìn này kiểu không có quỷ thư là dắt lửa nhá tí giết con idas này hộ nhưng mà nếu ở bên mình chết hết đam thì coi như cũng chả có đam nữa anh em ạ ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp em tú lên cấp danh gì đấy tú ơi em tú kim mương ba nhá anh tú ơi em biết sao anh lên được thách đấu rồi à sao đấy sao lại biết được tưởng được gặp em tú ở chung kết em hưng vui luôn à <laughs> khó khó khó hôm nay ông Gipmy ông làm hết rồi ui cho mình xin cái sẻng đi tí nữa mình biến kim long cho anh em nhá, không hiếm một trận kim long xin sẻng vd xin sẻng vd like vd phải lấy sẻng ai da khó cho vt quá lách lắm rồi mà không lấy được anh em ạ cũng lách lắm rồi mà không lấy được bram hai à lấy được là ấy rồi lấy được là bú rồi uhm, biến được cái gì à quên lắp được đồ gì không nhỉ anh em nhỉ một cái dây chuyền à hay là một cái dao điện không ngon lắm cảm giác không ngon lắm cảm giác không ngon lắm anh em ơi không tươi lắm <clears throat> ông tú này bỏ kính d á bỏ kính d là sao em tú đang đeo kính mà sao lại bỏ kính d là sao Ê, mấy cái ông viewer này có thực sự là nghiêm túc không vậy nào là em tú bỏ kính d em tú xúc bình xăng con chưa chịu đấy <laughs> hôm nọ đánh cút tầm thì nhận giải kiểu gì vậy anh à chết rồi chết rồi chết rồi thôi mai đi mai đi mai mình sẽ nạp vào cái nick nhá, uh, nick nào đó level 10 rồi mình tặng nhá nói chung là bây giờ anh em gọi là gửi cái in game cho mình đi mai mình sẽ vào một cái nick nào đó bất kỳ level 10 rồi mình nạp nạp rb và mình tặng cho anh em nó quên mất á tại vì mấy hôm nay cơ bản là đang đánh giải thành ra là mình chưa có chưa có cày được cái nick kia lên level 10 anh em ạ thành ra là mong anh em thông cảm nhá nói chung là mình sẽ nhất định là mình sẽ tặng thôi tại vì cơ bản rp mình cũng chả xài đến á nên là mình cũng chả để làm gì cả chỉ là mấy hôm nay đánh giải ấy, với cả mình chưa sắp xếp được thời gian á hello công minh nhá hello em nhá tên gì à tí đánh chung với à không được à xong rồi vào đấm em tú à không được nhá hư á hư á hư á ta lông này khen này nói chung là thường thường uh, kim long mình nghĩ là đi với xe già đẹp nhất kiểu nó có đam ở dưới ấy. con này tanh ở trên xong rồi đam ở dưới là ok nay làm hai trận top 3, một trận top 1 ao làng tg đỉnh với anh tuấn đỉnh vậy đỉnh đấy Ừ. <laughs> xúc bằng xúc bình xanh con là gì vậy á xúc bình xanh con là cái đó đó thì anh anh tú làm trận chín pháp sư đi anh à chín pháp sư à thay vì chín pháp sư ấy anh tú nghĩ là đánh ba pháp sư xong rồi kẹp mic hệ thì nó sẽ đẹp hơn đấy còn chín pháp sư chỉ gọi là nếu ví dụ anh em gọi là ra nhiều ấn quá thì anh em đánh thôi với cả đánh đánh pháp sư thuần thì ờ, kiểu tay mà con silat bây giờ mình thấy nó hơi cái đuối một tí thì nên tanh bằng bọn kiểu ra xua cc các thứ thì nó đẹp hơn đấy từ từ nhá con kênh của mình thăng hoa rồi nhá Ui, con đồng này thực sự là không chết nổi ấy anh em để ý nãy giờ không nó bị điên anh em ạ bài mình đánh bằng rồng ấy chứ chặn bốn nghìn đam kinh thật ai đét nữa nè he he một đồ à anh em muốn đồ gì đây một cái tam hợp không hay là một cái gọi là kéo kéo hay là một cái đồng hồ cát junior anh em đoán đi hay là bây giờ mình chơi kép kèo với nhờ đoán đi đoán đồ đi một chút gọi là đoán đồ đi inbox ở đâu nhận giải với anh nhá inbox qua facebook của anh nhá lại phải săn là lại phải săn là được được nhưng mà anh em đoán đi anh em đoán sẽ là đồ gì đây theo kinh nghiệm của mình sẽ là một cái móc đồ thôi tức là một cái kéo chứ nhầm một cái đồ để để kéo á dép nữa nước mắt nữa chết rồi hơi nhiều nước mắt rồi và đó là bùm một cái đồng hồ Casio tim băng chắc chắn là một cái rồi này lên cấp thì cho con gì vào đẹp nhất nhở chiến binh đồ long chả cần lắm chả cần thiết lắm silas xi lũng chả con gì ngon anh em nhở <coughs> từ nhá một cái tim băng đã này hay là một cái giáp lửa nhở không mình nghĩ là tim băng sẽ đẹp hơn tim băng thì cho ta lông đi vậy đi một cái đồng hồ két cho con Johnny e này là đẹp tí nữa làm cái cuồng đao cả cái dây chuyền à không ngon lắm nhở không tươi lắm nhở vũ khúc tam hợp à đồng hồ này dính cái này trường phi ơi con này nó kẹp với pháo thủ là ok luôn ừ, nói chung là mình nghĩ là kẹp con gì gọi là đam hàng sau là ok rồi nhá nói chung là đồ này hình như là càng nhiều đam á à quên càng nhiều tiền thì càng nhiều đam anh em ạ thành ra là tích càng nhiều tiền càng tốt coi như là mình chưa có đồ đam á thì mình tích lại bằng tiền nhá lấy đam gọi là hack lấy tiền gọi là mua đam đi hack đam đi ờ hack đam nghe nó chuẩn hơn đấy con hai của mình không chết được á thành ra là con kia của mình free á khá là hay nhờ con ta lông một gọi là không có đồ mà hai nghìn đam con ken hai năm nghìn ba trăm đam ba mảnh đồ bùm ấn sát thủ phóng hỏa và năng lượng xanh à ấn sát thủ tầm mày đánh bốn xin luôn cũng được phóng hỏa mình nghĩ là không cần tại vì cơ bản là bài mình đánh lầy lầy đánh bằng đợi cái thăng hoa thành ra là lấy cái này đi đẹp á khen nữa mình nghĩ là nên roll qua một tí thì đẹp hơn hay lên cấp nhỉ anh em nhỉ lên cấp thì nói chung là còn tầm 30 tiền để roll nè. thôi mình nghĩ là roll ở đây một tí luôn đi roll một con uh, sát thủ nhá cookie không cần lắm cho vd một con sát thủ được không thôi gấu hai rồi thôi đi cho gấu sát thủ nhỉ à, ok mình sẽ tích tiền tiếp nhá vậy thì đã lên cấp mình kiếm một con uh, kim long hoặc là một con sát thủ nữa nhá Trong hệ nó hơi đần nhưng mà thôi anh em ạ mình nghĩ là đủ tanh rồi chắc là chả cần on đâu nhở mình muốn bán đi tích tiền để lấy thêm đam á thì nó ok hơn <clears throat> được chưa được chưa được chưa ơ tem gửi ép mai bỏ giải hả anh tú à em tú biết đâu sao lại bỏ giải vậy <clears throat> chiều làm trận 7 kim long kẹp say ra ba công thủ toàn diện siêu em tú à chiều nay em tú vừa làm trận 9 kim long luôn được chưa nói chung là đánh kim long kiểu mình thấy nó khá là giống thần tài á kiểu nó cũng nó cũng hồi hộp các thứ ấy nhưng mà chết rồi sao con này của mình lại đi ra đây vậy hỏng rồi con con kên của mình mà chết là mình thua ấy nhá con kên phải bằng sống á chết rồi thua anh em ạ mình hết đam rồi con kên con kia chết luôn rồi thì urf chắc chắn là thua á tính ra là con đồng này gặp ly xin sợ nhỉ anh em nhở không làm gì được á đấy con ly xin còn không chết cơ ừ thua rồi à? Holy shit Đào đào lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh <clears throat> tí nữa bốn xin mình nghĩ kẹp bi ke vào ấy là có đam á đồ này không lắp được gì ấy chứ phế vãi đồ phế vãi từ lúc xem stream anh tú em bị tiêm nhiễm những thứ đồi trụy vào đầu anh ạ à, sao lại tiêm nhiễm những thứ đồi trụy vào đầu em tú được hello ghé bịp nhá remember me à, hello nghĩa hoàng tính ra đấy anh em ơi hồi hồi đêm hôm qua thì em tú có gọi là like vào lúc nửa đêm một tí thì ờ, bốn uh, rưỡi em tú ọp em tú ngủ một phát đến ờ, mười rưỡi mười rưỡi qua công ty thì nói chung là đợi đi ăn cơm mất thứ xong ăn cơm xong rồi thì mình cũng tính lai buổi chiều một tí ấy, nhưng mà cảm giác nó hơi buồn ngủ thành ra là mình nằm một tí để tối còn đi đánh giải cho nó gọi là tỉnh táo anh em ạ thì tối nay nói chung là đi đánh giải nói chung là khá là tự tin nó không hẳn là tự tin về gọi là chiến thắng nhưng mà mình tự tin ờ, về về về gọi là chơi game á nhưng cuối cùng lại thua anh em ạ hơi buồn hơi buồn một xíu <clears throat> nhà này có con này có con uh, à, Shiozu King nhở mạnh ấy đấm chết con đấy của mình con này à nhà này lên 8 rồi có thăng hoa à chắc là hết rau về mình roll một tí kiếm đam nhá tại vì cơ bản là bài mình bây giờ đang thiếu đam quá anh em ạ chưa có một chút đam nào cả thành ra là bây giờ về roll một tí nhá <clears throat> facebook của em tú là gì thế facebook của em tú là tuấn tú nhá ngon hơn thần tài chứ bữa chín kim long con ides cầm vương miện gây năm ngàn đam lận à. ừ, nói chung là ngon hơn thần tài nhưng mà ý mình đang bảo là hên xui á hiểu không ý là đồ kiểu nó hên xui á mỗi trận nó có một loại đồ khác nhau á cho mình xin đồ đồ đồ đồ ấy với đồ đam với lấy cái gì đây lấy nước mắt nữa à hai nước mắt nào đồ xấu nhở có chắc là lấy cái đai đi làm cái giáp máu cũng được <coughs> đồ nó hơi xấu nha em ạ đang ung dung trên trời thì mây sánh sang đây ghé chơi on cookie này u chín kim long à à bảy kim long à u đồ này thì đẹp nhá từ từ này chết rồi đồ này cho con này ra mà thì chưa ngon lắm con này đi từ từ nhá đồ này thì mình phải kiếm một con gì đó nhá xây ra chẳng hạn hoặc là một con gì đó bắn nhanh nhanh đi là đẹp hơn tại vì cơ bản là con ta lông cầm thì nó không ngon lắm mình nghĩ là nên kiếm một con gọi là đam hàng dưới ấy. cookie cũng được nhưng mà vừa rồi cookie mình kiểu hai con á mình bỏ mất tiêu rồi mình muốn tích tiền để lấy thêm đam quá bài mình chẳng có đam luôn á ui được chưa em tú kim lòng em tú kim lòng em tú kim lòng em tú kim lòng hack tiền em tú hack tiền em tú máy hack <clears throat> hát sai lời à thua do fvm give me thôi à mình nghĩ là ai cũng cố gắng rồi anh em ạ thôi bỏ qua cái cái cái, cái giải hôm nay ui con này 28 số lận à căng nhở da sâu ngon cơ anh em ơi da sâu ngon cơ da sâu ngon cơ như vậy ngon lắm luôn á cho con này tim băng đi nhở đấy chua da sâu cầm cái này không hay là cho con dâu y nhở da sâu đi đẹp mình nghĩ là bây giờ mình dí tim băng thôi là ok tí nữa kẹp thêm một con chiến binh rồng nữa nhở <coughs> nhưng mà ra sâu kiểu hack cũng không được nhiều quá cơ bản ra sâu nó làm tay ấy trông nó hơi đần anh em ạ có một con xe ra mình nghĩ là vẫn chắc là uy tín nhất nhưng mà em tú kim long thằng hòa rồi nhá nhiều tiền đấy anh em nhở chắc là mình đép lên chín luôn đấy chứ ngon đấy tự nhiên là được cái đồ của đỡ vần ao xin hai à ao xin hai nhưng mà chưa có sojin thì đi mua này lại đi anh tú mặc áo này chụp hôm chưa á anh tú chưa nam bom ơi anh tú chưa lấy đồ gì nhỉ anh em nhở giáp lửa giáp lửa vút rồng dao điện giáp lửa vút rồng dao điện à? nhà này vút rồng không ngon lắm nhà này vút rồng ngon nhà này vút rồng không ngon lắm nhà này vút rồng ngon nhà này vút rồng không ngon lắm vút rồng không ngon lắm anh em ạ bỏ đi u uh. làm một trận ra số ba không anh em một trận ra số ba nhá giao điện anh em nhở giao điện nó dễ đép nhá tí nữa cái này làm huyết kiếm nữa đẹp đấy làm trận ấy không ra ra ra sầu ba không ra sầu ba không ra sầu sát thủ luôn em tú à hợp lý luôn đấy tí nữa mình kiếm một con gấu khác cũng được hợp lý đấy thì anh em là đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhá anh em ơi cảm ơn anh em nhiều nhá kim long càng nhiều tiền càng mạnh à, em tú à đúng rồi nhá cơ bản là kim long là mấy con này đều là cần cần tiền cả thành ra là càng nhiều tiền càng mạnh thì đã lên cấp mình cầm một con chiến binh rồng nữa cũng được Lee Sin à Lee Sin thì đang có ở dưới dưới shop này đang ung dung trên trời thì mây sảnh sang đây ghé chơi ê có bọn có bọn gì nhỉ có bọn sát thủ ở dưới trông hơi sợ ấy. thành ra là mình xếp con ra xua lên cao nhá con ra xua này mà chết là coi như là bài mình hết đam luôn chết rồi lần này mình không được thăng hoa rồi anh em ơi thôi coi như là một ra không được thăng hoa vậy nhưng mà không được thăng hoa có một cái lợi riêng nhá là con ra xua của mình ít đam nè thành ra nó chém được càng nhiều anh em ạ đừng có chết ra xua đừng ra dạ xua ơi chạy đi đã xua chết mất tiêu rồi nhỏ còn kên nói chung là mình nghĩ là mình sẽ vẫn vẫn vẫn vẫn win à chẳng qua là mình không được hack số thôi như lão như lão đấy tính ra là bài sát thủ vẫn mạnh nè ơ ừ, win à win à vẫn win à vẫn win à mà là mai win ui ba con virus anh em ạ bịt thật sáng như viên cà ra anh cùng với Ochi đi ghen anh em muốn ra số 3 hay là ides 3 đây anh tú tất like cho em đi ngủ cái à ok đã quyên vega ơi sao không hay ly xin vào brum nhỉ cơ bản là con brum của mình nó có hộ pháp anh em ạ con rồng này không có hộ pháp siêu đuối luôn thật anh em tin mình đi con rồng này bắt buộc phải có hộ pháp đấy trừ khi anh em gọi là đánh với lobby gọi là gì nhở yếu quá thì không còn hộ pháp thôi anh em nếu mà nãy nào anh em mà xem trận của anh slide ấy con đồng hố hộ pháp ấy trông nó đuối lắm kiểu nó bị chém mấy phát nó chết à từ nha lần này đủ đủ 100 số này nè đẹp mặc dù là xua nó xì tách nó hơi hơi lâu nhưng mà được được cái là gặp nhà này thì ra xua được chơi anh em ạ nhưng mà vẫn thua không làm được gì anh em ơi đẹp nó con không ok 86 tiền à một cái vút rồng nữa à một cái bút rồng nữa hơi thừa không ta bút rồng cho ai đét nhá con này cho con ra xua này con này cho ra xua này bút rồng cho ai đét này à, thì đồ này mình nghĩ là cho con ra à, xua luôn cũng được khá là ngon á tại vì cơ bản là ra xua tầm này chưa có đồ ấy thì mình nghĩ là cho nó cầm luôn khá là binh chắc là rau sau về mình lên cấp nha anh em ơi thì anh vi đi à hello con rùa nhá rất mất thời gian với em tú à sao lại mất thời gian với em tú được để ra số tách tách ra lấy độc hành à độc hành cái gì đấy độc hành cái gì đấy chết rồi gặp mày này con ly xin lại xuất con này đi của mình rồi ly xin hai đúng không chém chết con sen đâu ừ chém chết con xét trước này ly xin sút con uh, gấu đi này sút con ấy đi này nhưng mà gặp mày này con ly xin ai à, con ra của mình không được chơi anh em ạ thành ra là hack được có mấy đồng mà ai à, hack được có mấy số à nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn ui đam mà con này của mình không mất máu luôn nhưng mà người ta có sự quên bài thì chắc là tí nữa kiểu gì urf thì mình cũng thua thôi mấy cả bài mình không có đam á ui mạnh chưa ui ly xin urf xuất phát chết luôn con rồng mà bịp nhờ giết nó con này đấy đẹp Bùm. ok làm sau về mình lên nhá lên cấp đô một tí anh em ạ nãy thua svm anh à đen thế á khó đâu có đen đâu anh em u uh, kim long à một chín kim long không thiếu con gì nhỉ anh em nhở không thiếu gì cả nhưng mà mình ờ, không có ấy mình không có ấn thành ra là bây giờ lấy thì bỏ đi được một con chết khác thôi nhưng mà chắc là mình vẫn lấy á lấy đi bỏ bớt một con ra nhá bỏ con chốc ra à? hay là bỏ con volibi cũng được còn không thì bỏ con ken à bỏ con ken hoặc là bỏ dâu y đi à bỏ dâu y đi cũng được tại vì cơ bản là mình kẹp chiến binh rồng với cả mình kẹp thêm một con gì đam vào ấy nó ok hơn đúng không nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn soraka không ly xin băng này sen này mình nghĩ bỏ con kê này đi cũng được Ừ, từ từ nhá mình tính đấy anh em ạ mà mình không biết là bây giờ lấy con gì để đam đã cookie tầm này đam thì nó hơi phèn nhờ anh em nhờ đam bằng dâu y hai thì sao dâu y hai cầm đồ à bài mình đem lầy lầy mà thắng được nè ảo nhờ game này bịp thật đấy anh em ạ ờ cái ông vd này không đọc có bần à không coi nữa à. đọc cái gì đấy nghĩa hoàng ơi em tú có một ờ, một một một một màn hình à thành ra nó lô táp ra được á sorry sorry nghĩa hàng nhưng mà cơ bản em tú có một màn à thông cảm cho em tú với chắc là nó con dâu y hai mình dừng nhá con xây ra này được ok con này hai rồi nè, con này chắc là bỏ đi cho con này vào ba chiến binh rồng con này cầm chiến binh đồng đi con này cầm à, cái này đi đấy thì con à, này cầm dao điện này con ra xua cầm cái này này à, tốc độ đánh này chắc là cho con này luôn ừ, bàn tay chắc là cho con à, ấy nhá bàn tay chắc là cho con dâu y đi đấy xây ra hai thay con ra xua được không ta hay là mình đánh form này luôn nhở anh em nhở mình nghĩ là đánh form này luôn cũng được á cảm giác tí nữa mà còn hai mươi máu thì mình còn bỏ bỏ bớt kim long đi nhá nhờ bây giờ gọi là eco tiền một tí đấy anh em ạ kẹp bi ke à kẹp Pika 5 tiền là cũng được nhờ được ui nhà này kinh đấy có gì mà kinh á đam chết con kia của mình luôn à ảo nhờ mình cho ăn bạc vào lấy tỷ lệ 5 tiền một tí này u uh, biết zoe carry chưa Ê, rõ ràng là con zoe của mình đang một đống máu mà con này nê à con con neko xài skill lại chết được nhờ bịp thật tam hợp à từ từ nha em su này cần tam hợp đấy em su này cần tam hợp đấy chiến binh rồng có thể là bỏ đi cũng được con này cầm cái này cầm cái này tay thì chắc là cho con uh, đi xin à hay là con này ta bi ke vào bỏ con bạt ra còn không thì tí nữa mình bỏ con uh, à, Volibear không được bỏ Volibear không được bỏ Volibear không được nhở nhưng mình phải roll ra xua hai cái thứ đã anh em ạ với cô được đầy hỏi từ từ nhá đi xin này dầu ấy tí nữa mình làm con ấy ba được cái chứ mình làm con gì nhở mình làm con con con à, soraka ba được cái chứ quên mất anh em ạ thì từ từ đã mình nghĩ là mình phải rôn con đấy hai đã mình phải rôn ra xua hai đã đây rồi đây rồi con này hai à thôi cái cho này vào đã con này hai à cho con này cầm đồ luôn nhá hay là ly xin nhỉ thôi cho con này cầm đi à, lốc đại đi anh em ạ lốc một rau tạm đã à, bán tạm con này đi tí nữa chắc là mình làm một dâu ý ba này anh em nhở bỏ hộ pháp ra ý à bỏ hộ pháp ra à bỏ hộ pháp ra thì con kiếu thiếu tanh quá không em đang đánh bằng tanh là chính ấy, câu thời gian để thăng hoa các thứ mà cho ra xua được quấy này bây giờ bỏ hộ pháp ra à? <clears throat> được tí nữa kiếm lại con kia sau nhá chém một phát đã đi ừ ok nước mắt nữa à? nước mắt hơi thừa chém chém nếu bỏ hộ pháp ra thì em tú kẹp con uh, kẹp con ấy nhá kẹp con uh, con bẹt còn không bây giờ mình kiếm một con gì nhỉ kim băng cho con bị kẻ đấy Đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa <clears throat> Mình đánh bằng CC hơn mà Bát ngon bát ngon là Được nhá được nhá anh Duy Tí nữa em kiếm lại con bát sau nhá Chết rồi Gặp này thua quả đau rồi anh em ạ Còn không thì túi kiếm con thread cũng được Gặp này này rồng 2 level 8 mà Chết rồi Thua đau á Thua đau á Thua quả đau á y nói chung là để mình xem có ai ôm nhá xong rồi mình xài xúc sắc sau đấy thua rồi, thua rồi, thua thua Asiba à, à, đau đau đau đau nhà này không có dâu y này nhà này cũng không có này nhà này không có dâu y đúng không nhà này cũng không có đúng không mình thử một cái chứ nhá mồi một cái trước đi anh em ơi mồi câu một cái trước đi bùm u uh. anh em ơi anh em muốn lên con gì ba sao nào anh em nhưng mà nhà này phải chết cơ thì mình mới lên được dòng ba từ từ nhá khi nào mà vào combat xong rồi mình hãng mua tại vì sao tại vì cơ bản là mình đánh bằng uh, tại vì sao tại vì mình đánh bằng bằng tiền ấy thành ra là khi nào mà combat xong ấy thì mình mua nhá một con rồng ba hay là một con dâu ba đây anh em ơi chắc là dâu ba đi cho dễ nhở nếu mà này chết thì mình mua rồng nhá còn không thì thôi 24 với cả 10 à, tức là 34 à không không không đủ tiền đâu anh em ạ thôi không ham quá đâu mình nghĩ là mua con dâu ba thôi á với cả nhà này nhiều khi còn win mình cơ người ta có đam sau ấy mình không có mình đam một dâu y nó hơi củi thua anh em ơi thua rồi à thua rồi anh em ơi à bán nè không gian đun mà cái cầu vòng tối thượng thì thua rồi chưa chết đúng không mua đã mua đã mua đã một rau nữa là dâu y ba nhá không không cả hai được anh em ạ không có tiền đâu đây rồi đây rồi đây rồi nhà này chắc là không lấy đâu không lấy đâu không lấy đâu yêu yêu yêu yêu nhiều yêu nhiều ok được được được em tú dâu y ba nếu mà dâu y ba thì nó mình kẹp pháp sư vào không nhở nếu mà kẹp pháp sư thì bỏ bớt bọn chiến binh đồng này ra với cả bọn con này ra hoặc là bỏ sát thủ đấy là đẹp nhất mình nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ ra thôi bùm nice ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp bị kè đi con bạt đi con bạt đi con bạt đi con bạt ra thiếu đi hợp lý chưa hợp lý chưa hợp lý chưa em tú dâu ý chắc là mua pháp sư lại anh em nhở mua pháp sư lại đi tí nữa kẹp pháp sư vào nhá em tú dâu ý nhưng mà đồ này trông hơi phế các bạn nhưng mà mình nghĩ là ba sao là đủ rồi không cần nhiều đâu ok bùm ơ bắn không chết kìa à à cái cái đồng hồ cát à đồng hồ cát junior à Ui, một con dâu y 3 trông Ui, từ từ nhá 885 kháng phép cái gì đấy 885 kháng phép cái gì đấy Ảo nhau Từ từ nhá, mình xem lại cái Từ này, từ này Ủa, sao vừa rồi mình thấy 800 bao nhiêu kháng phép mà nhở Bỏ bớt bọn uh, gà gà ra đi Bỏ bớt bọn rách rách này ra đi Đấy, được chưa Được chưa ạ nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn uhm, cháu đại một con nào đi bất kỳ đi đấy được chưa khỏi lốc nha khỏi lốc nha khỏi lốc nha chấp lốc đây chấp lốc đây <coughs> con Zoe này mày đang đun ra được cái cái, ấy nhìn đẹp này anh em nhở cái của Châu Lắc á hai lần gió mù à ê nhưng mà sao con zoe này trông phèn phèn đấy nhở ui chưa làm gì mà nó gọi là đồng hồ cát rồi ạ phế chưa ê không phải có khi nào thua không vậy con zoe này mày có làm được việc không vậy ê xong rồi thua không vậy ui bốn nghìn ba trăm đam à à quên bốn nghìn ba trăm giáp à thì con rồng này trưởng chết kiểu gì đúng không oh shit oh shit bằng đánh tay không thắng anh em ạ à đánh tay cũng thắng anh em ạ Zoe đem tài được chưa thì anh em nào thấy gọi là màn công hiến mãn nhãn của mình á thì cho mình xin một like nhé anh em ơi 500 anh em đang xem mà được có 167 like à anh em hơi lười like một xíu đấy thì cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em nhiều nhá chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ <laughs> không nhưng mà cơ bản là mình lấy ba cái xúc sắc ấy mình lì lên chín thì mình nghĩ là sẽ được một con ba hoặc là một con gì thôi nhưng mà tính ra trận này may á may được cái là kiểu không ai ôm Joey á kiểu không ai đánh á thành ra là mình zone dễ quá kiểu kiểu xúc sắc pha kia thấy được uh, hai con nữa là màu hồng của anh em ạ màu hồng quá đẹp lên kim vương ba rồi nhá một ba tính ra đánh mấy cái nick ờ, đánh mấy cái nick gọi là kim cương á ra được nhiều năm tiền ba sao rồi anh em nhở bướng chưa anh không leo top một thách đấu à anh à em tú đang ờ, làm quen làm quen cái meta đã anh quyền vũ tặng em một ngàn sao á em cảm ơn anh quyền vũ nhiều nhá ui chao ôi em cảm ơn anh quyền vũ nhiều nhá. hay à hay à em cảm ơn anh nhiều á cảm ơn anh rất rất rất rất rất nhiều luôn đẹp vậy anh vũ eo hôm nay đánh giải tuy là gọi bị loại thì hơi buồn một tí nhưng mà bù lại về like lại được anh quyền vũ tặng cho một nghìn sao này em cảm ơn anh quyền vũ rất nhiều nhá cảm ơn anh <clears throat> đẹp quá anh ơi hay quá anh ơi ngon chết ở đây săn anh vi đi thôi à vào vào vào lên cao thủ dùng tú ơi à đây em tú vẫn đang đang cố đây không phải đang cố nhưng mà em tú đang đang đánh lên chứ không phải là đang cố mai tem anh tú đi đánh đi à nói chung là mai thì uh, để mình xem nhá tại vì cơ bản là nếu mà team đi thì mình vẫn đi thôi chứ mình chả chả cái gì cả nói chung là đi đánh giải ở quán net thì đối với mình thứ nhất là trải nghiệm thứ hai được giao lưu với kiểu nhiều người hơn á chứ còn ví dụ mà tem mình không đi thì mình cũng chả đi đâu tại vì bây giờ tem mình không đi thì mình đi đánh một mình là đúng không thành ra nó hơi kỳ Zoe ba nổ nổ 500 view luôn à đúng rồi mọi người ơi các bạn là lúc mà lên được ấy, thì ờ, thì kiểu view ờ, view được đề xuất ấy, khá là nhiều còn bây giờ xong rồi thì chắc là mọi người đi ngủ hết rồi <laughs> cứu lên cao thủ video ơi à cứu à cứu kiểu gì đấy em tú leo cái em tú leo cái em tú còn chưa leo nick chính nữa này để mình xem nick chính ờ, không thật ra nick chính là còn tầm 6 đến 7 ngày nữa cơ nên thoải mái anh em ạ sao cam như nó mờ mờ nhở top 4 đúng không give me top 5 này ủ royal sắp k năm rồi à kinh thế royal bướng thế. xin ạt em em với ạ à, được Em em top 4 cũng được à <laughs> nói chung là top 4, top 3 hay là top mấy kiểu đối với em tú không quan trọng á quan trọng là team đi thì em tú đi nhá thành ra là ok anh em ạ hôm nay đang vui thành ra là ấy luôn ạt mọi người hết luôn được chưa ạt hết cái ạt hết cái mấy khi nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn chưa à? được chưa bú chưa kết bạn zalo à <laughs> đâu rõ là bốn trăm mắt zalo mà bốn trăm mắt zalo thì em tú đi hôm nay anh mi đánh hả anh ừ, hôm nay giúp mi mới từ quê lên nhá thành ra là hôm nay Gipmy đi đánh giải anh em ạ ẩm về cho mình hai cái top 7 một cái top 8 luôn được chưa em giúp mi bú tự nhiên hơi hơi gọi là mắt díu díu anh em ơi mắt nó hơi díu díu chắc là mình à, đi rửa mặt một tí nhá anh em đợi mình xíu anh em đợi mình 2 phút nhá mình đi rửa cái mặt cái anh em đợi em tú 2 phút nhá đừng rời khỏi màn hình nha ba top 1 vẫn tranh ba bốn là chịu anh em ạ từ từ nhá cam mình hơi mờ anh em ạ đợi đợi đợi mình xíu nhá cam nó bị mờ đấy nhờ cam bị gì ấy, anh em ạ cam mờ à, cam mờ à. hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi ok ok hết mời chưa vô nè vô nè vô nè vô nè vô nè vô nè vô nè đen vô nè đen <clears throat> nó không bắt nét vào mặt em tú nhé đây đây đây đây đây đây nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn từ nhất nhiều zalo đấy em tú nói không với zalo cái <clears throat> Em Tú xem có vòng xoay nét trên cái cam không à Em Tú chỉnh lại rồi À quên em Tú ờ, nghịch nghịch lại rồi Ok cho anh Duy Vũ ơi Làm một xét cầm kiếm nhỉ anh em nhỉ Hôm nay gấp so như là làm một trận gọi là xét xét ba vào top á Thành ra là mình nghĩ là nếu mà ra thì vẫn chơi được nhá <clears throat> Hello Tú nhà Hello anh Hùng Tuấn nhá Hello Thủy Tiên nhá Hello em nhá slide này đánh như test đội hình à khó rồi anh em anh slide nói chung là mình đánh à, mình đánh giá hôm anh slide đánh vậy là ổn rồi cơ bản là cái không phải là mình chê anh slide hay gì đâu nhá nhưng mà cơ bản là mỗi người có một cái năng khiếu riêng anh em ạ thành ra là bây giờ anh slide uh, chơi game thì nó cũng chỉ được đến như thế thôi ý là mình không phải chê nhá cái này mình nói thật kiểu tâm sự với anh em thôi thì mỗi người có một cái năng khiếu riêng thì anh slide chơi game thì không mình không không chê là gà nhưng mà kiểu có có những cái xử lý thì có thể là chưa khéo bằng à, những em những người em của mình như kiểu là mình Gipmy hay là Binky hay là anh à, So hay là gì đó nhưng mà bù lại anh slide được cái gì anh slide được cái là nắm bắt à, meta nắm bắt lý thuyết khá là tốt chẳng hạn xong rồi anh slide thì nghiêng mạnh về mảng gọi là caster các thứ các thứ nói chung là mỗi người có một cái điểm mạnh riêng thành ra đối với mình hôm nay anh slide đánh như thế cũng gọi là ok rồi ổn áp rồi không có gì gọi là chê sách cả Đấy. Ok. Tự nhiên bây giờ nhìn bọn uh, nhìn bọn này thích rất nhờ. Nhưng mà thôi chắc là mua con uh, cá cá chê đi. Cá chê tam kèn đi. <laughs> Cơ bản là nhìn bọn Kim Long kiểu đánh nó bị thích thú quá. Đồ này chắc là không đánh nearly được rồi. Có khả năng là mình đép bằng phép mà mình đi lên nhá. Đấy. Ok nhé em Tú à, được anh Di Vũ ơi, dù nét hay không thì anh Tú vẫn xấu ra như vậy à. Chịu rồi em say quá à em say quá thì anh tú làm được gì đây em say quá em làm gì mà say đấy hôm nay em đi uống rượu hay uống bia à em say quá à từ từ nhá anivia không mọi người làm một trận anivia không sầu quên à sầu quên thì nó hơi phổ biến rồi chắc là thôi nhỉ anh em nhỉ chắc là thôi bắt bọn anivia đi u uh, trái tim thượng long à mình vừa bán mất con kia rồi lôi long thì đép nó dễ hơn nhưng cơ bản là mình vừa bán mất con gì nhờ vừa bán mất con uh, con gì ta vừa bán mất con Niali lôi long thì đép lên 9 xoay ao xin cũng khá là ngon thôi nhá lấy cái lôi long đi Nguyễn Long này à lên cấp kẹp con này vào không Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh Mua con này lại này à... Mua con kên lại này Là một chút kim long nữa là đẹp Soji luôn không hay là huyết kiếm anh em Mình nghĩ là Sojin nhỉ Sojin cho Anivia đi Mặc dù là nó không không gây nhiều đam lắm Nhưng mà thôi chắc là vẫn được Vẫn ổn áp đúng không <clears throat> em ý say ý là em tú có sang đưa em ý về không à em tú chịu á em tú chịu anh di vũ ạ à. mấy cái đấy em tú chịu á à, ok ui adba mạnh chua từ từ nhá em tú tắt cái đèn đấy anh em hơi chói mắt một tí đấy <clears throat> cho em tú xin phép gọi là nằm nằm nằm nằm dựa ra ghế một tí nha trông nó hơi bê bối nhưng mà em tú hơi mỏi lưng đấy anh em ạ hai con kên là lại là kên hai sớm mà căng nhở kên hai thì cứ lên thôi kên hai thì cứ lên vậy lên vậy cho thì lên vậy con này 45 mana con này 40 mana sojin cho con nào đây anh em nhở cho con kên à kên sojin à <laughs> trông đần đấy nếu mà mình chưa lắp thì mình lắp huyết kiếm thì đẹp hơn rồi nhưng mà hồi chắc là cứ cho kên nhá Em Ken Sujin Em Tú Sujin Bú Nhưng anh Tú nào thì em không biết là Anh Tú này á Anh Tú yêu không không anh Tú có Làm quả giống binh kia đép ngọc lên chín xoay lôi à Được nhá anh à, Được nhá anh à, Duy Vũ ơi Ui, con người Na trong chiến rồi anh em nè Giống người Na tiến công chưa Ê, Có khi nào sau này có giáo án gọi là Na không ta trông đánh chiến phết đấy chứ đùa đâu trông chiến phết thầy không có Volibear à nhỉ cuồng long không có luôn đúng không thành ra là bây giờ lên cấp thì mình kẹp được một con gì vào kẹp được con này vào à cảm giác chả ăn thua lắm hay là mình tích tiền một rau không không phong cách của mình không phải là phong cách tích tiền anh em ạ thành ra là cho vào bk đi nhà này đấm được nhà này đấm được nhà này đấm được luôn đấm được hết anh em ạ thành ra chả có việc gì mình phải nhịn anh em ơi nhưng mà anh em ơi mắt mình nó hơi bị díu rồi á hỏng rồi xong hôm nay buồn ngủ sớm ấy nhở chắc là do thua hay sao thua giải xong buồn buồn ngủ à, tâm trạng à nhà đấy lõi apk à cho ông tú đấm 5 con cái chắc là mua con này lại đi tí có đi xin thì nhiều khi mình kẹp bốn lôi long vào cũng được kên có xài mana đâu anh à nhưng mà nó vẫn tính nhá, nó vẫn tính thành đòn đánh gọi là lên cái nộ nhá. Thành ra là vẫn ngon anh em ạ. Em Tú đẹp dai gì nhỉ à, giống em Hưng à. Ngừng nói nhảm hết like donate 10k à, donate 10k à, chịu vậy. Cảm ơn Tuấn Anh cũng được. Anh Tú đang đói Tuấn Anh ạ. Bây giờ mình đang thừa một cái kháng phép, nếu mà đẹp nhất thì mình lấy được nó xét nhưng mà không có à cho mình xin cái găng được không mất luôn cho mình xin cái dép được không lấy nước mắt nữa thì nó hơi thừa mút rồng đi ai da mất hết à lấy nước mắt nói chung là không lắp được gì ấy trông nó hơi thừa anh em ạ không có con tướng nào ngon trong đây cả thêm một chút máu à một cái cốc thì không ngon lắm cảm giác không ngon lắm mình muốn đợi kim long á thành ra nếu mà thua thì mình bán con sriu đi nhá nhưng mà mình nghĩ là chả thua được đâu tầm này hơi khó để mà thua đấy hơi khó để mà thua đấy tầm này hơi khó để thua gặp bàn này có cái độc hành nè nhưng mà mình nghĩ là nhà này không lắp được đồ thành ra là yếu lắm nhà này không lắp giáp gai nhỉ anh em nhỉ lắp lắp gai với cả bàn tay này nếu mà tối ưu á nhưng mà nhà này không lắp anh em ạ chắc là đợi vô cực mình nghĩ là thế đợi vô cực rất lửa kiểu kiểu vậy đợi thì đi đợi thì bốn con ui năm con luôn anh em ạ nhưng mà sao con cóc bị đổi ra ghét vậy ta đang đang con lợn mà nhờ ảo đấy năm con rồi đau đấy đau mẹ vi đi đằng sau kì mẹ vi đi đâu ra đấy mẹ vi đi trong đồng nai á mẹ vi đi nào ở hà nội đấy SU2 Quizene à Vậy thì cho SU vào thôi Chuột à Chuột nào Bỏ bớt đấu sĩ kẹp chuột không Hay là bỏ bớt sát thủ ra Như vậy cũng được Đấy Con này quẩy quẩy tí thôi là ok 24 à 246 Nhưng mà tiếc nhở Tiếc con kia ghê á Hơi tiếc một tí May quá không gặp nhà sát thủ anh em ạ Hơi tiếc con này một tí nè Còn lại mấy con này mình nghĩ là chả cần lắm Bước chân về phía nhau Êm ái ăn trăng sang sang trời trong Nếu mà win thì chắc là mình vẫn bán nhá Còn thua thì thôi <clears throat> Chắc là win rồi anh em ơi Còn win hai ba con mà Bán đi Tích tiền đi Mình nghĩ là tích tiền lên 9 là đẹp Mai em Tú cổ vững em Hưng Đê à mai em tú không đi đâu mai cơ bản là xa quá tại vì từ từ từ chỗ em tú qua đấy ấy, nó hết nó mất nhiều thời gian quá nếu mà team ví dụ mà đi đánh thì mình đi nhá còn nếu mà team không đi chắc là em tú cũng chả đi đâu tại vì cơ bản nó hơi xa nó hơi bất tiện <clears throat> nếu mà team đi thì em tú đi mọi người ơi cuồng long mà cuồng long là có con senna này khá là ngon Bán Kim Long phát tự ra volley game giờ nhái à Hello VGG à Hello Việt Thắng nhá VGG à VGG là cái ông top một thách đấu cũ đúng không anh em EH VG Bùm Silat Zinix à Zinix thì có cái gì nhở Lễ hội Silat thì chả làm gì chuột này Chắc là mình mua con này lại đi Silat chắc là bỏ đi nhá voi libya đây rồi đẹp đẹp đẹp đẹp hỏng rồi nhưng mà mất a chốc rồi đúng không mất a chốc rồi à nhưng mà mình cũng không làm gì được ấy chứ chắc là mình cứ lên cấp đã anh em ạ cho con này vào mua con này lại bán con này đi đấy đẹp chưa rôm một tí không cảm giác rôm một tí không rôm một tí không anh em em tú cảm ơn anh tô cảm ơn anh tô nhiều nhá stream nhiều người xem quá nên không xem đâu nha nữa nữa anh tô đòn nữa anh tô ui nhà kia trông sợ đấy dna hai à sợ nhờ sợ quá sợ quá nhà này nhiều khi mình cũng thua ấy chứ nào này không trả đồ cho mình anh em ạ sợ quá sợ quá cơ sợ quá cơ giải bốn giải bốn năm lốp giải ba một củ à vậy á nhưng mà nếu mà team em tú đi với đi cơ không biết là team em tú có đi không em cảm ơn anh tô tặng sao em tú nhá cảm ơn anh tô nhiều nhá <laughs> nhiều view à có nhiều đâu anh tô sao vt nhiều gối vậy xin cái đê á vt mà nhiều gối á vt có nhiều gối đâu gối của gipme anh em ạ gối của gipme á gối của em gipme đấy thấy em nói chuẩn không anh à chuẩn đấy chuẩn đấy đấu trường hạng ruồi với cả phước lành với cả độc hành à. tập này mình nghĩ là phước lành thì ok lysin nữa nè đẹp lên cấp cho lysin vào không khá là ngon mình lên mình lấy tỷ lệ tướng được chả sao hết chắc mình bán volibia nhá tại vì giờ nó không ra rồi mình chả muốn cố chấp quá đâu ra được thì ra không ra được thì ra đấy làm khó nhau làm gì em ạ làm khó nhau làm gì em tú quảng ạ em tú cảm ơn hoài nam lê đang đi du lịch mới chiến hai hiệp với người yêu xong em tú tư vấn có nên làm một cái nữa không à cái ông này sư vấn à mới làm hai dịp xong có nên nên làm thêm cái nữa không mà không á nghỉ ngơi đi đang đi du lịch mà làm ba cái à hơi mệt á mình nghĩ là nên nghỉ ngơi đi nếu mà đang ở nhà thì mấy cái cũng được ở nhà thì mình à, có một cái nick gọi là in game một ngày bảy nháy đấy <laughs> còn đang đi du lịch thì thôi đi du lịch hai nháy rồi còn còn đòi thêm làm một nháy nữa à? ông này ông này máy phập à ủa vậy là trung chăn gối với gip mi sao à đúng rồi mọi người ơi ở ờ, cho tiện ngủ nghỉ chứ ở công ty hơi không tiện à <laughs> hơi không tiện à? nhà này DNA 2 nè nhưng mà cảm giác không mạnh bằng ngày xưa đấy nhưng mà chắc là mình vẫn thua anh em ạ người ta cầm kiếm súng á cơ bản là người ta cầm kiếm súng á <tsk> xo à bài mình không có đồ ấy nên là không win được anh em ơi với cả người ta lõi cũng đẹp nữa cơ còn Đun là cả giáp lửa nữa thì chịu level 5 đấm level 7 hai chết à quên ba chết cày thế nhở lên một con tướng gì năm tiền nè u, oh my god đồ này à được được được hợp lý hợp lý anh em ơi nhưng mà lại thiếu mất con ấy à thôi nhá bỏ đi đầu tư kiên định vậy đầu tư kiên định vậy làm cái nico vậy bảy lần lận à nhà này à nhà này kéo con đi xin con ta lông đam đam ở đây à không biết là đam chết được con nào nhá mình đợi xem con nào gần chết thì mình lắp nhá con nào chết được không vậy con này chắc là yếu nhất rồi á ai da không chết được con nào à chết được con kia nhưng mà mình nghĩ là nếu mà lắp vào đồ ấy nó cũng tăng 300 máu cũng khó giết lắm anh em ơi nhà này yếu thế yếu là do mình mạnh á hai nháy bình thường mà anh toàn bốn năm nháy một đêm mà nữa nữa anh di vũ anh à, anh hơi ấy á anh hơi gì gì á anh hơi kinh á à quên anh hơi hơi bờ rồ á em tú ngày à, một nháy ngủ như chết á à nhầm <laughs> từ nhá bây giờ mình lấy đồ gì đây chưa hack được đồng nào này phế thế uhm, một cái nước mắt với cả một cái kháng phép mà làm cái bút rồng cũng là cái thú tượng cũng được còn không thì làm cái găng còn không thì làm mấy găng mình nghĩ là lấy dép đi làm thú tượng đi là đẹp Ê, mấy ông này như kiểu team up với nhau ấy, anh em nhở chia đồ đợi đồ đến lấy hay thật đấy chứ đi du lịch mà có hai ba nháy ít vậy bình thường mình 10 lận à nữa anh tô phải không vậy anh tô mõm vậy anh tô ác vậy anh tô đỉnh vậy đồ này à? đồ này tăng tốc đánh đúng không khá là ngon bốn lôi long tích tiền tích tiền lên cấp đẹp mình nghĩ cho con sốc lên chết trước nhá cho nó dễ anh em ạ ra vừa rồi không hack được một cái là do lỗi mình ấy nhá để bên đây khá là nhiều à. thành ra là đi mày đi đấy kiểu gì cũng phải đem được con à, a chốc chết đúng không không đem được có mà dở có mà chết dở có mà chết dở Em Tú nói đúng đi Em Tú nói đúng đi xe xuống Vũng Tàu sáng giờ nên nghỉ ngơi xíu à <laughs> Phải nghỉ ngơi nhiều xíu á Không phải nghỉ ngơi xíu đâu nghỉ ngơi nhiều xíu đi Hai nháy rồi thì nên nghỉ ngơi nhiều xíu đi Nhà này vẫn đang lì lên 7 à Nhưng mà tầm này level 6 50 tiền mình nghĩ là hơi nghèo đấy Nếu mà chuẩn hơn thì là phải level 7 50 tiền Tại vì lõi AFK này thường thường sau rau sói á À quên, sau rau đá thì thường thường sẽ là level 5 là 20 tiền Và sắp lên level 6 rồi em ngày cũng bốn năm nháy mà anh làm mấy nháy bài tập mà <laughs> nữa nữa nữa nữa đòn nữa ly xin phải con này à chắc là con này ngon hơn bỏ con này đi xin em đừng dỗ chắc là cứ cho con này nhá chắc là mình nghĩ là mình gặp lại nhà này hoặc là nhà này à mỗi con một bên thì cho nó dễ đấy kiểu gì bắn cũng chết con ái chốc đúng không em tú cảm ơn giang linh nhiều cảm ơn giang linh nhiều nhá ui cảm ơn giang linh rất nhiều cam sabita giang linh cảm ơn giang linh nhá giang linh ơi bùm không biết là có ăn được nhà này không ấy chứ chắc là vẫn ăn được anh em nhỉ tí nữa mình có xạ thủ mình hãng cho con ờ, con sriu là cầm đồ hách tiền sau nhá đẹp bùm đầu tư kiên định được ba số rồi nhá nay tem anh vô chung kết không à vô nhưng mà là vô hư không á nói chứ hôm nay tem anh bị loại đang hưởng ạ à ra là kêu anh tô mõm để hôm nào quay vlog cho xem mà anh tô anh tô sao á anh tô đừng quay mấy cái đấy nhá quay mấy cái đấy miệng á điều na chốc chắc là chết được mọi người nhở. À. mặc một chiếc váy xinh rồi chờ em qua ba số này này lại đồ gì ấy, anh em ạ à? lại đồ gì rồi đấy mỗi bút rồng chắc chắn rồi không thể nào mà đi đâu được cả cái vút rồng trước một cái khăn với cả một cái dao điện à một cái dao điện cho sru khá là ngon Ừ, tí nữa mình kẹp xạ thủ vào nhá gặp này chắc là mình thua đau ấy anh em ạ sầu quên hai cầm đồ đẹp lõi cũng đẹp tanh có đam có chịu không được hút luôn con sen này chắc là chặn đam hết rồi sắp con nico rồi nhá cố gọi là nhịn vài rau nữa nhá non thế để em lấy cái cúp cho anh cầm ké à. ghê vậy ghê vậy ủa nhưng mà em nữa có đánh à cứ nháy nháy là có sao em tú có lên đổ content không á không không không không không khó khó khó khó nháy nhưng mà nháy mắt được không em tú ờ, cảm giác hơi buồn ngủ á không đẹp lắm bùm tiếp tế ba trang bị với cả trí tuệ siêu nghệ à trí tuệ siêu nghệ thật ra là cũng ngon đấy chứ nhưng mà mình nghĩ là mình đang cần đồ hơn á trí tuệ công nghệ tính là được nha nhưng mà mình đang thiếu đồ quá anh em ạ thành ra lấy đồ đi đồ này ấy à? đồ cảm giác trông nó cứ bị phèn phèn đấy anh em anh em có thấy thế không Volibear này Thread này như vậy không cảm giác trông nó có mạnh hơn không chứ mình thấy như kia nó yếu quá một cái khăn trước đã này gấu bông em gái nào tặng thế à có em gái nào tặng đâu anh tôi ơi nhưng mà sorry anh tôi nhiều nhá hôm nay em tú hơi buồn ngủ ấy. thành ra là rep nó hơi gọi là nhạt nhẽo quá bài mình đang thiếu thiếu đam quá nhở anh em nhở sriu cầm đồ này cảm giác không có đam lắm đầu thế hai rau nữa về lại rôn nào sắp có đầu tư kiên định rồi nhá đẹp này u từ từ này xây da thì sao xây da thì sao xây ra thì cần cuồng đao nữa đúng không Ui, lại có mấy nhà sát thủ nữa à? Trông ấy thế Gặp bàn này à Ezreal đi Ezreal chắc là đánh anh em hơn á Thì ngủ đi à chắc là hết game ông Tú đi ngủ á Ui, trâu đấy, tanh mình không có anh em ạ. Trận này cơ bản đồ mình ấy quá, đồ trùng nhiều quá. Ba kháng phép. Nước mắt thì một đống, em tú cần cuồng đao ui bán máu như vậy vẫn ở trên là khó nhờ bán máu như này vẫn ở trên thì hơi hơi khó cái trận này hơi khó bách đấy mình rất là cần gậy luôn thứ nhất là nếu mà đánh phép thì mình có gọi là crit phép hoặc là quyền trượng còn nếu mà đánh đao mình có gọi là cuồng đao nên là rất là cần gậy mất luôn rồi xin găng cũng được Ê, làm ơn đấy đừng cho nhặt kháng phép nữa nhá lấy găng vậy <laughs> thành ra một nụ ba giờ có đâu anh thô u ra xua này thôi nhá tầm này chắc là không chịu nổi nữa thành ra rôn đi on này đầu tư kiên định thêm một rào nữa thôi chắc tí mình xoay form luôn đấy anh em ạ để form này cảm giác không không an toàn lắm ui bạc hai cái gì gì không á ảo nhỉ con này cầm tạm đã này đa số chắc là cầm một đồ luôn cũng được chắc là mình xoay form luôn đấy anh em ơi mình không đánh form kia nữa đâu cảm giác nó hơi đuối á mình xoay form bình thường mình đánh nhá cây này bỏ đi này thôi nhá đánh phong bình thường đi soji với cái này à không biết là cho con nào ngon mà cứ cho tạm con uh, ờ, này đi cảm giác đồ nó hơi a đuổi một tí anh em ạ đồ nó hơi a đuổi một tí đồ nó hơi a đuổi một tí với cả con xe da của mình chứ có đồ nó tí nữa nó làm một cái cuồng đao lại nhá lấy một cái nico không phải chạy cũng được soji này hơi phế nhưng mà thôi bỏ đi Bình thường nếu mà đúng hơn thì slot con à, Quiana sẽ thay bằng con Yasuo thì là một bài gọi là xây ra cơ bản đấy anh em nhé Có bang hội, có cuồng long, có xạ tiến, có đấu sĩ, có lôi long, có các thứ ấy. Cuồng đao luôn này Cuồng đao thú tượng à Cuồng đao thú tượng giáp lửa khá là ngon, không hề tệ Mình nghĩ là lấy được Không tệ lắm Cuồng đao này, thú tượng này uh, giáp lửa hoặc là tim băng mình nghĩ là giáp lửa cần hơn đấy bây giờ không có giáp lửa khó chơi lắm đao này nói chung là bây giờ không có eco tiền nữa thành ra là nghĩ là rôn luôn cũng ok ta lông hai này chắc là mình rôn thêm một tí kiếm hai sao nữa nhá còn không thì mình rôn một con da xua thôi, mình nico đẹp đấy ít nhất là như vậy đã nè soraka bikè Yakarim à. này Seiya trận này mình có thể nuôi Seiya ba cũng ok không hề tệ lắm còn ba con một sao nữa hmm. hai he con rim và hai con ấy à nhưng mà như vậy hơi tham anh em ạ thành ra là thôi bỏ đi nuôi một con thôi cố thêm được một con thì hai sao không cố thêm nữa không được à? giao điện cho con nào khác ngon hơn không nhỉ mình nghĩ là không chả con nào ngon cả cảm giác bình thường trận này chắc là phải xây ra ba anh em ạ ui nhưng mà xây ra hai rồi à khó đấy xây ra hai rồi à xây ra hai rồi thì hơi khó cho em tú hello vi, vi thương nhá cảm ơn thanh trí tặng mình 75 sao nhá nhà này xây ra hai còn ba đủ đẹp nữa cơ thành ra trận này mình không không thể nào mà xây ra ba được rồi trừ khi có ông nào giết ông này mà bây giờ ông nào giết được ông này trời đồ quá đẹp form tướng có tanh có đam có chịu anh em ạ bài người ta đẹp hơn bài mình em ạ chắc là mình dồn cố ra xu rồi neko ra xu hai nhá on nữa hekarim này ừ, bằng một phép màu thì vẫn phải ấy thôi hốp ba sao thôi không có cách nào cả Sojin <laughs> trông phế nhỉ anh em nhỉ anh tú ăn uh, ăn đậu hũ nóng không em nam ship từ vũng tàu lên hà nội nè à, có có sao không xài bike thay ra xua vậy à mình nghĩ là bài mình đang thiếu tanh nhá thành ra là mình cần uh, con uh, gì nhở mình cần con ra xua để gọi là gây cc khó chịu hơn chứ còn đam mình nghĩ là mình ổn rồi bây giờ hốp nhá đi chợ nhặt một con xây ra xong rồi trôn một con xây ra nữa thì bài mình bách được nhà này vẫn đang đầu tư kiên định à sắp chết rồi vẫn đầu tư kiên định à <laughs> thì nó nhặt một đồ cho xây ra nữa thì đẹp đẹp nhất là có cái diệt anh em ạ về lết thì mình nghĩ là diệt ngon ui không vào máu luôn đừng em tú cần win ui đấm cho kìa đấm bị ăn cc à khó trận này top 8 à căng nhờ chuột hai này hỏng rồi mình thiếu đồ xây ra quá nhở giờ mình gặp nhà sát thủ là mình chết thật đấy chứ đùa đâu gặp mặt này là chết chắc thành ra là phải xếp như thế nào đây phải làm sao phải làm sao à gặp bài này chắc là win được ok này win được một rau này hy vọng là đi chợ có một là ra xua hai là xây da nhá xe da thì đẹp hơn tại vì xe da ba thì mới ra dãy được ra Yasu 2 nhiều khi vẫn cút phải là Yasu à quên phải là xe da ba à. nhà này may cái an toàn một sao anh em ạ thành ra là vẫn quy được một nhà nè tiễn luôn trận này cố dãy nhá u uh, hai là chết rồi này tính ra máu sàn sàn sàn nhau phết đấy thôi, ám long hai kiếm xây giác uh mà lem mà lem mà lem mà lem mà lem mà lem đừng ông này đồ tanh thì ông lấy quyền năng thì ông lấy lấy hai kiếm áo à, lấy cái áo choàng về làm gì vậy léo cho hàng về làm gì <laughs> bao nhiêu trứng để ra ra xua đây á, em tú mở ba quả ra rồi nhá thành ra là hơi đỏ đấy không hiểu anh em ạ có cái gì nhờ có quyền năng tanh châu á ba sao tanh thì không lấy để mà tanh đi cứ làm cái gì á ờ không có đi không <laughs> mày đi ok mày đi lấy xe ra của chúng tôi à lấy xe ra thì mày đi giờ rôn thì một ra cũng chả đủ tiền anh em ạ bục ai da mày đi giờ là đấm chết nhà này nữa là đẹp xong rồi mình đừng gặp nhà sát thủ nhé gặp nhà sát thủ áp lực thế giờ không biết là ăn nhà sát thủ gì chứ thật hỏng rồi gặp này sát thủ rồi anh em ơi gặp này sát thủ mình không ăn được luôn á kiểu kinh quá ui con hecarim của mình còn không tanh nổi mà đép được đi đép được đi là đẹp xong rồi tí nó đánh quái ra thêm một cái nico nữa là bứ là bứ đây này còn hai cầu à đủ đam không không đủ đam này nhưng mà mình cũng không đủ đam anh em ạ Ui. Khó nhỉ. Nhà kia win mất rồi, nhà xây Seiya win mất rồi. Nói chung là vào top 4 thì mình nghĩ là được nhưng mà cơ bản là mình muốn muốn top cao thì phải là xây Seiya ba cơ. Mà xây Seiya ba bây giờ bằng cách nào? Bằng cách gọi là nhà này chết đi. Talon thì có ấy không có đam không? Talon này cảm giác không có đam lắm, thành ra là mình bán đi tích tiền cũng được đấy chứ. Mình bán Talon này đi tích tiền cũng được. Để tích tiền đi mà tí một rôn anh em ạ. Bán Talon đi tí một rôn nhá. <laughs> Ron thì không đủ tiền nhưng không Ron thì ngứa tay em nhỉ à, hợp lý luôn đấy với cả sắp chết rồi thành ra ví dụ ra được Yasuo thì nên con Yasuo hai luôn cũng được em tôi bán talon đi tích tiền anh em ạ và đó là bùm không ra bk này talon này on này không ra rồi anh em ơi cơ bản nó có nhà đánh cùng quá thành ra nó hơi khó Yasu 2 à Ôi Yasu 2 tạm đi nhá Yasu 2 tạm vậy Chắc là cho on on đi nha em ạ Cho on on đi cho nó siêu nhanh cũng được Nếu bắt lẻ cho em tú khóc kìa à, Sao mà em tú khóc được tính ra là nếu mà pha đổi tinh tế hơn thì đổi hai nước mắt cho Yasu cũng được nhưng mà cái Soji thì nó hơi phế Ui, thua cả nhà này anh em ạ từ từ nhá nhà này hết đam rồi này hai xe da ui còn đam lễ hội à cố lên đẹp tại vì có bạn nhà đánh xe ra cùng á thành ra là zone cũng hơi khó anh em ơi nên thành ra là thôi nhá bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá đánh coi như là hai sao thôi cũng được Huyễn Long à Huyễn Long gì đây Huyễn Long tụ điện à không ngon lắm nhở Hết cream à Có lên được đâu mà binh binh binh cái gì ấy mấy cái ông này Hai con xe ra nhiều đam hơn không Mm. <clears throat> <laughs> em thú đi em thú đi em thú đi á nhé là heo có rim rồi này nhưng mà xây ra người ta cầm diệt ấy mình thấy người ta uy tín hơn anh em ơi ui ra sổ của mình trái được làm gì luôn á đang đung đồ để chiến đấy nhưng mà cảm giác không ăn được anh em ạ không ăn thua với cả người ta lên chín rồi anh em ơi thua nhá ui thua một chết kìa rút ui không đủ đam à thiếu một tí đam anh em ạ thiếu một tí đam mà dỗi nhở top 3 à mình nghĩ là bài sát thủ sẽ là bài top 1 thôi bài này không ăn được bài sát thủ đâu tự nhiên cái ông kia lấy con da su của mình à quên lấy con xây da của mình á cay thì thôi rồi á đồ tanh thì không lấy anh em ạ lấy con xây da về chả biết để làm gì trong khi đánh bằng va rớt cơ ờ hờ xong rồi có top 5 không à top 6 không bịp thật top 3 cộng 22 á cảm giác hơi ít nhỉ anh em nhỉ nhưng mà thôi mọi người chắc là em tú xin phép mọi người off livestream nhá em tú hơi buồn ngủ anh em ạ thì chúc mọi người ngủ ngon nha bye bye anh em nhá mai có gì em tú like leo nick này lên cao thủ nha bye bye anh em nha anh em à, xem tiếp thì qua gửi so xem gửi so leo rank nhá bye bye mọi người